Những câu đố hại não về toán học Câu 1 Chúng ta có thể trừ đi một tự số 1111 bao nhiêu lần? Đáp án, chỉ một lần mà thôi. Sau khi lấy 1111 trừ đi 1, chúng ta sẽ không còn số 1111 nữa, mà là 1110. Mà câu hỏi là trừ đi một từ số 1111 mà. Đúng không nào? Câu 2. Một con ốc sên phải leo lên đỉnh của cái cột cao 10m. Mỗi ngày nó leo được 4m và mỗi đêm nó bị tuột xuống 3m. Vậy khi nào con ốc sên kia leo lên đến đỉnh nếu nó bắt đầu vào sáng thứ hai, Đáp án, 6 ngày đầu Oxen sẽ leo được 6 mét, vậy thì đến chiều ngày Chủ nhật Oxen sẽ leo được đến đỉnh. Câu 3, có 3 đồng xu trong đó có một đồng giả và nó nhẹ hơn đồng thật. Làm thế nào bạn tìm được đồng xu giả với một lần cân? Đáp án, đặt một đồng xu lên mỗi đĩa cân. Nếu đĩa cân thăng bằng thì đồng xu còn lại là giả. Ngược lại, nếu đĩa cân nào nhẹ hơn thì đồng xu giả đang nằm trên đĩa cân ấy. Câu 4. Một người nông dân nuôi 10 con thỏ, 20 con ngựa và 40 con lợn. Nếu chúng ta giả sử tất cả số ngựa của ông ta là lợn, thì người nông dân có bao nhiêu con ngựa? Đáp án tất nhiên là 20 rồi. Vì giả sử của chúng ta không thể thay đổi sự thật rằng ngựa vẫn là ngựa. Câu 5. Giả sử ta có một khúc vải, cắt nó ra là 100 khúc, thời gian để cắt một khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong? Đáp án 495 giây, bởi vì khúc cuối cùng không phải các nền chúng ta chỉ có 99 khúc nhân cho 5 giây sẽ bằng 495 giây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.